Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn về cách tạo một cái DevOps pipeline đơn giản sử dụng GitHub Action để tự động build và push Docker image lên Docker Hub. Nếu các bạn đã từng sử dụng Travis CI hay là Circle CI ở trên GitHub ấy, thì chắc chắn trong thời gian tới các bạn nên xem sẽ sử dụng GitHub Action nhé. Ok, về chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Ok, mình sẽ có một câu hỏi nhỏ dành cho bạn. Nếu các bạn đã từng sử dụng CI/CD pipeline thì hãy để lại tên của cái công cụ hay là cái library mà bạn đã sử dụng ở ngay dưới phần comment nhé. Ok, để bắt đầu thì mình sẽ giải thích về cái repository mà mình sử dụng hôm nay một chút. Thì cái repository này thì mình viết bằng Flask Framework và tạo một cái API nhỏ để trả về một cái response dưới dạng JSON là hello world. Thì nếu các bạn không quen sử dụng Python ấy, thì các bạn có thể viết lại bằng Node.js hoặc là PHP để ok hết nhưng các bạn sẽ phải viết lại file Docker file. Đầu tiên, để tạo một GitHub Action Workflow thì mình sẽ phải tạo folder có tên là .github. Sau đó thì mình sẽ tạo tiếp một folder có tên là Workflow. Đây là đường dẫn mặc định của GitHub chứ không phải là do mình nghĩ ra nhé. GitHub Workflow sẽ được định nghĩa bằng file giám. Cách viết file giám thì bạn có thể Google và tìm hiểu sơ qua nhé. Rất nhanh thôi. Để tạo workflow của ngày hôm nay thì mình sẽ tạo một file có tên là build.yam. Mỗi workflow sẽ cần định nghĩa một cái tên thì mình sẽ dùng cái trường có tên là name cùng với và giá trị là flag trừ hello world. Tức là mình sẽ tạo một workflow có tên là flag trừ hello world Tiếp theo là định nghĩa cái event mà workflow này sẽ chạy. Thì mình sẽ sử dụng event push, tức là khi mà mình push vào branch master thì cái workflow này sẽ chạy. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích sơ qua một chút về các event được sử dụng trong GitHub Action Workflow. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có là webhook event. Lấy ví dụ đơn giản là khi bạn push một commit lên branch, đó cũng là một cái webhook event hoặc là khi bạn tạo một cái pull request hay là tạo một branch mới hay tạo một commit tạo một tag tất cả đều là webhook event hết và tiếp theo là manual event thì được sử dụng khi bạn muốn kích hoạt cái workflow bằng cách ấn nút ở trên GitHub tức là làm bằng thủ công ấy và cuối cùng chúng ta sẽ có là schedule event schedule event thì sẽ được sử dụng khi bạn muốn chạy cái workflow đấy ở một thời điểm cố định nào đấy trong ngày trong tuần hay trong tháng ok chúng ta sẽ quay lại màn hình code nhé trong Workflow có một khái niệm gọi là job job là một chuỗi các task mà bạn định nghĩa để thực hiện một cái chức năng nào đấy trong cái pipeline của bạn thì mỗi workflow sẽ có nhiều job ok để các bạn dễ hiểu thì mình sẽ viết ngay luôn đầu tiên thì mình sẽ viết một job có tên là Docker sau khi đặt tên job thì mình sẽ cần phải định nghĩa cái môi trường chạy cái job này bằng cái config có tên là run trừ on thì mình sẽ lấy giá trị là ubuntu trừ listed thì theo như tài liệu chính thức của GitHub ấy thì ubuntu listed tức là phiên bản ubuntu 18.04 hay còn gọi là ubuntu bionic nhé ok sau khi đã định nghĩa cái môi trường chạy thì bước tiếp theo là định nghĩa các step là các task nhỏ ở trong cái job đấy thì đầu tiên thì mình sẽ cần định nghĩa một cái step có tên là check out cái nhiệm vụ của cái step này là pull cái source code ở trên git repository về cái máy ảo Ubuntu đang chạy cái job này nhé thì để check out thì mình sẽ sử dụng một cái GitHub action có tên là action gạch chéo check out atmark v2 ok để kiểm tra GitHub action workflow với cái step check out mà chúng ta vừa viết chạy ok hay chưa thì mình sẽ put thử lên Blank Master. Sau khi push xong thì mình sẽ kiểm tra sơ qua một chút và mở cái tab Action ở trên cái GitHub menu nhé. Sau khi mở ấy, thì ở phía bên trái các bạn sẽ thấy một cái list các cái workflow, cụ thể là cái Flutter Hello World workflow mà chúng ta vừa tạo. Thì ở phía bên phải một chút ấy, sẽ là cái commit, commit đầu tiên của mình thì mình sẽ click vào và sau đó sẽ thì sau đó sẽ màn hình sẽ hiện thêm một cái list là các cái job nằm trong cái workflow đấy thì mình sẽ mở cái output log của cái job Docker thì đầu tiên thì mình sẽ click vào cái step uh, setup thì ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái môi trường chạy là Ubuntu 18 sau đó các bạn sẽ thấy là cái GitHub Action Action gạch chéo uh, checkout sẽ được tải về nhé ở trong step này thì mình tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra step checkout thì các bạn sẽ thấy là cái GitHub repository của mình đã được tải về Ok vậy là các bạn có thể thấy cách viết của GitHub Action của Flow khá đơn giản và cách kiểm tra cũng rất là nhanh Ok nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích, hãy ủng hộ mình bằng một nút like ở ngay phía dưới nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua màn hình browser và đăng nhập vào Docker Hub. Nếu các bạn đã sử dụng Docker thì chắc chắn sẽ biết Docker Hub là gì. Thì nó cũng na nả như GitHub. Ấy. GitHub thì là nơi để lưu source code, thì Docker Hub là nơi để lưu các public Docker image. Sau khi đăng nhập vào ấy, thì mình sẽ phải đăng ký một cái personal access token Personal Access Token này sẽ được sử dụng ở trong GitHub Workflow để để mình có thể push cái Docker image lên Docker Hub nhé. Đầu tiên thì mình sẽ nhấp vào cái phần Account Setting, sau đó sẽ nhấp vào phần Security. Thì ở phía bên phải sẽ hiện ra một cái nút có tên là New Access Token. Mình sẽ tạo một cái token có tên là GitHub Workflow. Sau khi tạo xong ấy, thì màn hình sẽ hiển thị một cái đoạn token thì cái đoạn này là đoạn bí mật cho nên là mình sẽ phải che mờ lại nhé ok thì mình sẽ ấn cái nút copy tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua màn hình giao diện github và thiết lập một cái secret ở màn hình github thì mình sẽ nhấp vào thanh menu setting sau đó thì mình sẽ kéo xuống một chút và bạn sẽ thấy ở phần bên trái ấy, có một cái menu có tên là secret mình sẽ click vào và sau đó thì ở phần bên phải có một cái nút có tên là new secret sau khi nhấp vào thì đầu tiên mình sẽ tạo một secret có tên là Docker Hub Access Token. Thì đoạn text thì mình sẽ che mờ, đoạn này là thông tin bí mật. Cho nên mình che mờ nhé. Và tiếp theo thì mình sẽ set một cái là Docker Hub username là tên tài khoản Docker Hub của mình. Ok, sau khi đã setup xong cái GitHub Secret để sử dụng trong GitHub Workflow, mình sẽ quay trở lại với màn hình VS Code. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau viết cái step thứ hai của Workflow có tên là Docker Hub Login. Thì để viết được cái step này chúng ta sẽ sử dụng một GitHub Action có tên là Docker gạch chéo Login Action. Đây là GitHub Action chính thức của từ Docker nhé. Cái Login Action này của Docker sẽ sử dụng hai tham số. Thứ nhất là username và thứ hai là password. Đối với GitHub Action để truyền thêm thông tin vào mỗi config chúng ta sẽ sử dụng cái từ là with. Đầu tiên thì mình sẽ định nghĩa cái username thì bởi vì lúc nãy chúng ta đã định nghĩa cái GitHub secret là biến có tên là Docker Hub gạch chỉ username thì để gọi ở trong GitHub workflow chúng ta sẽ dùng là secret chấm Docker Hub gạch dưới username và tiếp theo là password thì chúng ta sẽ sử dụng cái access token mà chúng ta đã tạo lúc đầu thì để gọi ở trong GitHub workflow sẽ là secret chấm docker hub gạch dưới access token ok đấy là cách mà chúng ta sẽ sử dụng khi github secret ở trong github flow các bạn có thể thấy là cực kỳ đơn giản nhé ok tiếp theo thì mình cũng sẽ làm tương tự như lúc kiểm tra cái step checkout khi nãy thì mình sẽ put lên branch master cho khi put xong thì mình sẽ mở giao diện action ở lúc này thì các bạn sẽ thấy có một commit mới có tên là modify add docker login action đây là commit mà khi nãy mình vừa put lên nhé thì mình sẽ nhấp vào cái commit này thì ở phía bên trái sẽ hiện một cái job tên là docker thì mình sẽ mở nhấp vào và mở cái output log của docker job thì mình mở hơi sớm cho nên là hiện tại thì cái job đang ở trạng thái chạy nhé thì mình sẽ chờ một chút và sẽ thấy là cái log in action sẽ chạy và sau khi chạy chạy xong ấy thì nó sẽ hiện một cái output log có tên là log in success tức là mình đã cài đặt thành công cái log in action nhé. ok sau khi đã setup thành công docker hub login thì bước tiếp theo mình sẽ phải viết một số step cần thiết để có thể build và push Docker image lên Docker Hub. Thì đầu tiên thì mình sẽ phải viết một step có tên là setup Docker buildx. Thì ở đây buildx là một cái tiện ích CLI mở rộng cái Docker command để tăng hiệu năng của Docker command lên nhé. Thì hiện tại Docker buildx là một cái tính năng đang ở trạng thái thử nghiệm và nhưng đã được đi kèm với Docker từ phiên bản 19.03 Ok, để setup Docker Buildx thì mình sẽ sử dụng một GitHub Action có tên là Docker gạch chéo setup Buildx Action Fmark V1. Ngoài ra thì action này thì mình sẽ sử dụng thêm một cái config mới có tên là ID và mình sẽ có và mình sẽ lấy giá trị của ID là buildx. Mục đích khi mình gắn ID ấy là để sử dụng cái output của cái step này trong step khác. Và step tiếp theo mà mình cần phải viết có tên là build and push docker image thì tại step này thì mình sẽ sử dụng một Docker action có tên là Docker cái chéo build and push action smark v2 thì Docker này sẽ sử dụng các cái config tham số thứ nhất là context là cái folder mà mình sẽ chạy cái Docker build thứ hai là cái file Docker file thứ ba là builder thì ở đây thì mình sẽ sử dụng output của cái bước setup build bằng cách step chấm buildx.output.name. Đây là cách để sử dụng output từ cái step khác trong cùng một job. Gọi bằng ID nhé. Và tiếp theo là một cái thám một config là push bằng true, có nghĩa là build xong push luôn đấy. Và cái config cuối cùng là tax là tên của image thì mình sẽ sử dụng uh, cái GitHub secret là docker hub gạch dưới username cùng với tên của image là flag to hello world ở step này thì mình cũng sẽ đặt một cái ID có tên là docker gạch dưới build x để sử dụng ở step cuối cùng tiếp theo. Mình sẽ viết một step nhỏ để kiểm tra lại cái output của step build and push. Thì step này có tên là verify. Step này sẽ không sử dụng GitHub action gì hết mà chỉ đơn giản là sử chạy một command echo cái output từ step được. Thì để chạy command ấy, thì mình sẽ dùng config key là run cùng với command echo với output của step trước là step.docker-builds.output.dget. Ok, tương tự như các lần trước thì mình cũng sẽ put lên branch master và mở lại giao diện GitHub Action. Thì bạn sẽ thấy có một commit mới có tên là modify add docker build and push action. Đây là commit mà mình vừa push lên nhé. Thì mình sẽ nhấp vào commit này và mở lại giao diện output của docker job thì mình sẽ phải chờ một chút vì cái đốc cơ job đang hiện trạng thái chạy ok sau khi chạy xong ấy, thì mình sẽ mở cái step Docker build and push và kéo xuống dưới và thấy kết quả cuối cùng là build time là 5,7 giây như vậy là step đã chạy thành công tiếp theo thì mình sẽ mở cái step verify và sẽ thấy cái dget được in ra là một chuỗi chuỗi cái string uh, hơi dài Ok và bước cuối cùng là mình sẽ mở Docker Hub để kiểm tra xem là thật sự là cái Docker image đã được put hay chưa nhé. Ok và các bạn có thể thấy là cái Docker image flag từ Hello World đã được push lên Docker Hub. Vậy về mặt cơ bản là cái GitHub Action và Docker Pipeline của chúng ta đã hoàn thành được cân sóng rồi nhé. Và bước cuối cùng là một bước cực kỳ quan trọng mình chắc chắn các bạn nên làm là optimize là tối ưu hóa Docker Build cách. Để làm bước này thì các bạn sẽ sử dụng GitHub Action có tên là Action gạch chéo kích. Thì GitHub Action này sẽ kích các dependency hoặc build output của các GitHub Action khác. Với cách sử dụng thì cái action gạch chéo kích này sẽ cần phải cần có ba cái thông tin. Thứ nhất là path là một danh sách các file hoặc folder mà bạn muốn kích. Ở đây trong trường hợp của mình thì mình sẽ sử dụng một folder có tên là tmp gạch chéo chấm build execute thì các bạn có thể chưa biết là vì sao mình chọn cái folder này thì các bạn chờ mình sẽ sửa lại để các bạn hiểu lên nhé tiếp theo là key thì key là được là một cái string các bạn sử dụng để restore lại để khôi phục lại cách từ bộ nhớ trong trường hợp xấu nhất ấy, mà các bạn sử dụng key nhưng không tìm kiếm được cách ấy, thì cái workflow sẽ sử dụng restore key để tìm kiếm nhé ok sau khi thêm step cách docker image layer mình sẽ sửa lại cái step build and push một chút bằng cách thêm hai cái key. Thứ nhất là cách from với time bằng local và src l gạch chéo tmp gạch chéo chấm biểu x trừ cách. Và cuối cùng là cách to có nghĩa là ghi cái docker image layer cách vào cái địa chỉ là tmp gạch chéo chấm biểu x trừ cách. Ok, chúng ta chỉ cần sửa như thế là đã hoàn thành được cái chức năng uh, tối ưu hóa Docker Image Cách nhé. Tương tự như các lần trước thì mình sẽ mở lại giao diện GitHub Action và kiểm tra. Các bạn sẽ thấy có một commit mới có tên là Modify Add Docker Cake Layer Action. Thì mình sẽ nhấp vào và mở cái giao diện output của động của cái Docker Job. Thì mình cũng sẽ phải chờ một chút. Ok, sau khi mình chờ cái step Docker Cake chạy xong ấy, thì mình sẽ mở và thấy là có một dòng output là Cake Not Found. Thì vì đấy là lần chạy đầu tiên ấy, cho nên nó sẽ output ra như vậy nhưng mà về mặt cơ bản ấy, thì cái pipeline của mình đã hoàn tất rồi nhé